vâng, bây giờ là 4 giờ và em xin bắt đầu ờ, chương trình nhịp đập thị trường ngày ờ, mùng 2 tháng 11 ngày hôm nay ạ. Em xin kính chào tất cả các quý vị ờ, nhà đầu tư và khách hàng của VNDirect đã có mặt ở buổi uh, nhịp đập thị trường ngày mùng 2 tháng 11 ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu. Em tên là Nguyễn Khôi Nguyên, là chuyên viên uh, tư vấn đầu tư ở VNDirect và đồng hành cùng với chương trình của chúng ta ngày hôm nay là anh uh, Nguyễn Văn Linh, chuyên gia của uh, trung tâm tư vấn đầu tư của VNDirect sẽ giúp các nhà đầu tư trả lời những câu hỏi uh, liên quan đến phân tích kỹ thuật cho các cổ phiếu uh, xu hướng nhóm ngành hay là xu hướng của index uh, trước khi được bắt đầu chương trình thì em xin giới thiệu uh, về khóa học trực tuyến đi trade của VN Direct hiện tại là khóa học giúp các anh chị có thể nâng cao cái khả năng giao dịch tìm kiếm cơ hội đầu tư trong thị trường hiện tại uh, giúp mình có thể hoàn thiện cái khả năng uh, giao dịch cũng như là khả năng tìm kiếm những cái cơ hội uh, có hiệu suất uh, vượt trội trên thị trường thì các anh chị uh, có thể vào uh, tìm hiểu thêm về khóa học trong đường link em sẽ để ở phần chat để các anh chị có thể tiện theo dõi ở trên ờ, Academy của VN Direct ạ. Như thường lệ thì chương trình ngày hôm nay của chúng ta là sẽ bao gồm có 3 phần. Phần thứ nhất đó là phần điểm qua diễn biến thị trường ngày hôm nay ngày mùng 2 tháng 11. Phần thứ hai sẽ là phần góc nhìn của chuyên gia về xu hướng của index, nhóm ngành cũng như là một số cổ phiếu đáng chú ý. Và phần cuối cùng sẽ là phần hỏi đáp và trả lời với cả chuyên gia về những thắc mắc về các cơ hội đầu tư của cá nhân mình em xin bắt đầu luôn uh, phần đầu tiên của chương trình hôm nay là phần phân tích về diễn biến của thị trường thì như các anh chị có thể thấy ở trên màn hình ở đây của em VN Index hôm nay là có phiên tăng điểm khá là tốt tăng 13.49 ờ, điểm hôm nay với thanh khoản tiếp tục ở mức cao là hơn 28.000 tỷ gần 29.000 tỷ cho thấy là dòng tiền hiện tại là đang chảy vào VN Index rất là tốt chúng ta có thể thấy ở đây là ngày hôm nay có đến 302 mã tăng điểm với 48 mã trần vượt trội so với cả số mã tham chiếu là 48 mã tham chiếu hay là 151 mã giảm để cho thấy được là index hiện tại là đang thu được dòng tiền rất là lớn cụ thể ở đây nếu chúng ta nhìn vào đồ thị của index thì chúng ta có thể xác nhận được là phiên hôm nay là một phiên xác nhận đỉnh mới của VN Index đóng cửa ở mức 1452 điểm cho thấy là lực vào lực lực mua hiện tại là vẫn đang rất là mạnh và cho thấy cái sự hứng khởi của nhà đầu tư trên uh, uh, đầu tư vào VN Index trong thời điểm hiện tại nếu chúng ta nhìn cụ thể hơn vào ờ, đồ thị 1 giờ của index thì chúng ta có thể thấy ở đây là mặc dù là buổi sáng là đã có lúc ờ, tầm 10 giờ sáng là đã có lúc giảm điểm khi mà cái áp lực chốt lời ở trên uh, vùng 1448 gần 1550 điểm xuất hiện nhưng sau đấy thì lực mua là tiếp tục chảy mạnh vào từ lúc 11 giờ giúp chỉ số chúng ta có thể vượt đỉnh xác nhận cái đỉnh mới ở quanh ở trên vùng 1452 trong ngày hôm nay nếu chúng ta nhìn cụ thể vào ờ, nhóm dẫn dắt thị trường thì chúng ta có thể thấy hôm nay cổ phiếu có tác động tích cực nhất lên index đó là cổ phiếu ờ, GVR là đã tăng trần trong ngày hôm nay đóng góp rất là tích cực 2,9 điểm và cái đà tăng của VNX ngày hôm nay ngoài ra thì một số mã vốn hóa lớn khác như là Vietcombank Vinhome Sabeco hay là Exim Bank đóng góp khá là tốt vào mức tăng của index ở chiều ngược lại thì chúng ta thể thấy là mã đóng góp tiêu cực vào index hôm nay là có Novaland Vinamilk hay là Hòa Phát như em cũng đã nói thì thanh khoản ngày hôm nay mặc dù là không thể lớn được bằng ngày hôm qua khi mà thanh khoản của ngày hôm qua là đã gần 33.000 tỷ nhưng tiếp tục là một phiên thanh khoản hơn một tỷ đô của index khi hôm nay chúng ta có thể thấy là giá trị giao dịch là đã 27.000 tỷ ở trên sàn HOSE tiếp tục là một dấu hiệu rất là tốt để cho thấy được là dòng tiền vẫn đang chảy rất là mạnh vào index sau một thời gian dài và nếu chúng ta nhìn vào độ rộng thị trường thì chúng ta thấy là áp lực bán là có xuất hiện buổi sáng chúng ta có thể thấy ở đây là số mã tăng điểm chỉ quanh 40 phần trăm và số mã giảm điểm là chiếm ưu thế hơn với khoảng 43 đến 42 phần trăm nhưng sau đấy sau 10 giờ trở đi thì chúng ta sẽ thấy là số mã tăng điểm bắt đầu chiếm ưu thế lại để cho thấy được là dòng tiền của thị trường là đang đồng thuận chảy vào index và cho thấy được là cái sức tăng của index là có thật chứ không phải là chứ không phải là một lần uh, một lần thử phiên hôm nay thì khối ngoại là đã bán dòng khá là mạnh bán dòng hơn 1.000 tỷ chúng ta có thể thấy đây là cổ phiếu Nam Long là cổ phiếu bị bán dòng mạnh nhất bị bán dòng 141 tỷ à, tiếp theo là SSI bị bán dòng 91 tỷ hay là Hòa Phát bị bán dòng 68 tỷ ngoài ra một số cổ phiếu khác bị bán dòng có thể kể đến là Vinamilk Masan hay là Vincom Retail ở chiều ngược lại thì cổ phiếu được mua dòng ngày hôm nay chúng ta có thể kể đến là KBC hay là Vinhomes hay là Sabeco Nhìn sang nhóm VN30 thì chúng ta thấy là mặc dù phiên hôm nay nhóm VN30 là có tăng 4,6 điểm, tuy nhiên thì thanh khoản khá là nhỏ, chỉ ờ, gần 10.000 tỷ để cho thấy được là cái diễn biến hiện tại là dòng tiền được hỗ trợ ờ, là là cái đà tăng điểm của index là được hỗ trợ rất là lớn bởi dòng tiền chảy vào các cổ phiếu vốn hóa vừa, vốn hóa nhỏ. Còn ờ, dòng tiền dành cho vốn nhóm vốn hóa lớn thì thật sự là vẫn chưa quay trở lại. Chúng ta có thể nếu mà chúng ta nhìn vào đồ thị của VN30 ở đây thì chúng ta có thể thấy là ờ, viên VN30 hiện tại là vẫn cách khá là xa so với cả đỉnh cũ của VN30 ở vùng ờ, uh, 1565 là lúc mức đỉnh mới của index được xác lập cùng với đó là đỉnh của VN30 cũng được xác lập nhưng hiện tại thì viên Index đã đi lên đỉnh mới trong khi là VN30 hiện tại là vẫn ở quanh cái ngưỡng vẫn giao dịch ở trong cái biên độ khá là hẹp ở quanh cái vùng 1530 đến 1515 ờ, này nếu chúng ta nhìn cụ thể hơn vào ờ, đồ thị 1 giờ thì chúng ta có thể thấy rõ được là cái mức biên độ giao dịch của BN30 là nó hiện tại đang hẹp như thế nào chỉ xung quanh 15 điểm này thôi để cho thấy được là dòng tiền hiện tại là thay vì là được kéo uh, dòng tiền của nhóm VN30 hiện tại là thay vì là kéo chỉ số uh, như các cổ phiếu uh, Hòa Phát hay là nhóm uh, ngân hàng như trước hiện tại thì dòng tiền hiện tại như chúng ta có thể thấy là hôm nay là chảy rất là mạnh và nhóm bất động sản hay là nhóm chứng khoán. Nếu chúng ta nhìn cụ thể vào diễn biến của chỉ số các cổ phiếu ở trong VN30 thì ngoài GVR như em đã nói là tăng trần hôm nay, mức tăng rất là tốt cùng với khối lượng rất là tốt thì chúng ta có thể kể đến một số mã có mức tăng điểm cũng khá là tốt như là PNJ là đã tăng đến 105 hay là Khang Điền là tăng đến 50.4. Ờ, Nếu chúng ta nhìn theo nhóm ngành thì chúng ta có thể thấy là nhóm ngân hàng hiện tại là vẫn chưa có diễn biến gì khá là nổi bật có một số mã tăng điểm chúng ta có thể kể đến như là ACB là tăng 1,4% ờ, lên 33,15 hay là BIDV là tăng nhẹ lên ờ, gần 42 hay là công thương là đã tăng lên 32,4 trong ngày hôm nay uh, nhóm thứ hai nhóm trụ thứ hai ở trong index đó là nhóm Vingroup thì chúng ta để thấy là hôm nay có Vinhomes là tăng tiếp tục tăng khá là tốt tăng lên 85 trong khi là Vincom Retail là do khối ngoại bán dòng khá là lớn nên là cũng giảm 1% về 30.85 hay là Vincom à, cổ phiếu của VIX Vingroup là tham chiếu giữ mức tham chiếu cho ngày hôm nay và nhóm trụ thứ ba ở trong VN30 chúng ta có thể thấy là nhóm thực phẩm đồ uống thì chúng ta có thể thấy ở đây Vinamilk là giảm nhẹ trong ngày hôm nay về 89.2 tiếp theo là cổ phiếu Sabeco là có mức tăng khá là tốt trong ngày hôm nay để tiếp tục tăng lên 165.2 và Masan là cổ phiếu ờ, thứ ba của nhóm ờ, thực phẩm đồ uống thì hôm nay đã đi ngang tham chiếu ở mức 145.5 Vừa rồi cũng là phần uh, tổng kết thị trường, diễn biến thị trường và diễn biến của index cũng như là VN30 ngày hôm nay của em ạ. Em xin phép được nhường lại phần tiếp theo cho anh Linh ạ. Xin mời anh Linh ạ. À, xin chào chị nhà đầu tư. À, rất vui được đồng hành cùng anh chị trong cái uh, chương trình ngày hôm nay. À, và cảm ơn Khôi. Khôi vừa đã điểm qua về cái diễn biến của thị trường uh, trong cái phiên giao dịch uh, ngày hôm nay. Thì Linh xin phép được uh, chia sẻ với anh chị về cái ờ, diễn biến của thị trường à, thì phiên ngày hôm nay là tiếp tục là một phiên ờ, khá là tích cực của của thị trường chung khi chúng ta chứng kiến một cái phiên uh, tăng điểm một cái nến tăng uh, quả phiếu index đóng cửa ở mức cao nhất phiên quanh 1452 điểm và vượt qua cái ngưỡng tâm lý 1450 điểm là cái ngưỡng mà một vài hai một hai phiên trước đây cổ phiếu đã thị trường đã chạm và giảm trở lại thì phiên hôm nay một cái phiên à, đóng à, vượt trên vùng đó khối lượng cũng tiếp tục duy trì mức cao khi mà chúng ta có khối lượng giao dịch à, trên trung bình 20 phiên và nhìn về xu về xu hướng của thị trường ở thời điểm mà hiện tại thì sau khi mà thị trường đã vượt được cái vùng đỉnh ngắn hạn trước đó đã tạo quanh đầu tháng 7 thì quanh đâu đó 1420 đến 1425 điểm thì thị trường đã chính thức xác nhận bước vào một cái cái nhịp tăng giá mới của chỉ số VN Index còn nhìn sang VN30 thì cũng không ờ, không được tích cực, ờ, cái chỉ số này không được tích cực bằng index ờ, khi mà à, index đã vượt được cái đỉnh ngắn hạn ở tháng 7 tuy nhiên thì chỉ số VN30 vẫn đang giao dịch ở dưới mục đỉnh này à, điều này thì à, nếu anh chị có đã có theo dõi chương trình của chúng ta trong à, một vài phiên gần đây thì à, chúng tôi cũng đã nói đi đến rất nhiều về cái việc là tại sao lại có cái sự chênh lệch giữa chỉ số um, tăng giá của chỉ số VN30 và chỉ số VN Index ở thời điểm hiện tại à, thì à, điều này nó đến từ à, nhóm cổ phiếu ngân hàng khi mà đa số các cổ phiếu ngân hàng à, mà có cái vốn hóa lớn trên thị trường đều đang giao dịch ở trong cái vùng à, của vùng tích lũy tính từ à, đầu tháng 7 đến thời điểm hiện tại rất nhiều các cổ phiếu ngân hàng chúng ta có thể kể đến như Techcombank, Vietcombank, Công Thương, thì đều các cổ phiếu ngân hàng nhìn chung đều đang giao dịch trong một cái cái vùng không có xu hướng và chính cái um, giao dịch diễn biến giao dịch của còn ờ, nhóm cổ phiếu ngân hàng nó tác tác động rất nhiều đến chỉ số VN30 của chúng ta à, ở thời điểm hiện tại. À, nhìn về VN30 thì trong phiên ngày hôm nay cái uh, sau một cái phiên giảm khá khá ngày hôm qua hơn một phần trăm trong phiên dịch ngày hôm qua phiên hôm nay à, chỉ số VN30 có hồi phục trở lại à, ờ, 0,3 phần trăm. khối lượng giao dịch của phiên ngày hôm nay thì không được uh, tích cực cho lắm khi mà Ờ, nếu mà so với cái phiên ờ, giảm ngày hôm qua thì phiên ngày hôm nay à, à, thanh khoản lại giảm tuy nhiên thì nếu mà nhìn à, à, rộng một chút thì chúng ta thấy rằng mức thanh khoản vẫn duy trì trên trung bình 20 phiên về các à, nhóm ngành à, chính ở trong à, phiên dịch ngày hôm nay à, thì nhóm cổ phiếu chứng khoán tiếp tục duy trì được một cái đạt đà tăng giá rất là tích cực trong phiên ngày hôm nay khi mà chỉ số mà khi mà cổ phiếu uh, VN VND một trong những cổ phiếu mà uh, sau khi đã vượt cái mục đỉnh uh, đỉnh tích lũy trước đó quanh vùng giá 55 thì cổ phiếu này đã có 4 phiên tăng điểm liên tiếp và liên tục ờ, thiết lập những cái ờ, mức giá cao ờ, sau khi vượt được cái vùng đỉnh à, cái vùng đỉnh ngắn hạn trước đó à, hay là VCI cũng là một cổ phiếu cũng rất là tích cực VCI thì phiên ngày hôm qua cái phiên cổ phiếu cũng đã vượt qua cái cái vùng đỉnh ngắn hạn trước đó đâu đó quanh 65 66 và cổ phiếu sau khi cái phiên vượt ngày qua là phiên vượt khá là tích cực với một cái nến đóng cửa tăng hơn 6% và khối lượng giao dịch tăng mạnh so với trung bình 20 phiên thậm chí gấp đôi trung bình 20 phiên và phiên hôm nay thì cũng tiếp tục duy trì được cái đà tăng giá SSI thì uh, nếu mà nhìn về nhóm chứng khoán SSI thì là cái nhóm mà là cái cổ phiếu mà cũng chưa ngắn hạn cũng chưa vượt được cái đỉnh đã tạo lập trước đó và hiện tại thì uh, cái giao dịch của SSI hai phiên gần đây đang có cái dấu hiệu tích cực trở lại cả về cái diễn biến giá và cái khối lượng giao dịch khi mà hai phiên gần đây khối lượng giao dịch đã tăng trở lại và uh, gấp đôi gấp rưỡi cái ờ, cái trung bình của 20 phiên giao dịch gần đây và chúng ta chỉ chờ cái tín hiệu giá của SSI ở những vùng cá cự à, ngắn hạn của phiếu này quanh 44 để chúng ta xác định xem cái xuống tiếp theo của SSI nó sẽ như thế nào à, nhóm cổ phiếu uh, bất động sản là tiếp tục có cái, cái tín hiệu tích cực trong phiên ngày hôm nay như đích tổng là phiên hôm nay cũng có một phiên tăng trần từ ờ, thậm chí là cổ phiếu đã có cái tăng gáp trong phiên ngày hôm nay tăng khá mạnh hay là Nam Long là cổ phiếu cũng có cái tăng trần phiên tăng trần ngày hôm nay À, nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp thì à, trong nhóm vốn hóa lớn hôm nay thì có GVR phiếu tăng tăng à, tăng trần sau khi uh, sau khi một vài phiên cổ phiếu uh, bị uh, bị bán trở lại khi mà gặp cái vùng kháng cự đâu đó quanh 40 và có ba phiên liên tiếp bị bán trở lại thì phiên hôm nay là cái phiên mà uh, cổ phiếu này chính thức vượt qua được cái vùng đỉnh ngắn hạn vùng 40 với một cái phiên uh, vượt cho đến uh, rất là mạnh tăng 7% khối lượng giao dịch cũng có cái sự gia tăng tích cực khi mà à, lớn hơn trung bình 20 phiên gấp đôi trung bình 20 phiên thì đây một cái phiên khá là tích cực vượt khá tích cực quả và bây giờ à, hay là một vài cổ phiếu khác ví dụ như IDC cũng vẫn tiếp tục duy trì được tín hiệu tích cực với kinh bắc kinh bắc hôm nay thì sau à, à sau khi ba phiên à, có sự chững lại thì phiên ngày nay là một phiên tiếp tục à, cái đà tăng giá của kinh bắc nhóm này đây là một cổ phiếu khá là tích cực hay là SSC cổ phiếu mà trước đây chúng ta cũng đã nhắc khá nhiều cổ phiếu này cũng có tiếp cũng có một cái tín hiệu khá là tích cực trong cái cái phiên ngày hôm nay à, nhóm cổ phiếu về nhóm cổ phiếu ngân hàng thì chắc là chúng ta cũng, cũng không có nhiều cái sự thay đổi cái cái sự thay đổi quá nhiều so trong với một vài phiên dịch gần đây đặc biệt là chúng ta chú ý đến Techcombank thì mà Techcombank là cổ phiếu mà cũng có một cái à, vừa có yếu tố cơ bản khá là tích cực à, trong nhóm à, ngân hàng à, và thêm nữa là cổ phiếu này cũng là một cổ phiếu mà được khá nhiều các nhà đầu nhà đầu tư trên thị trường đang quan tâm đến cổ phiếu này à, nhìn vào cái diễn biến giá của Techcombank thì sau khi Techcombank à, có một cái à, sự hồi phục từ vùng giá 48 lên lại cái vùng đỉnh ngắn hạn trước đó có đâu đó quanh 54 thì đã bị à, bị bán ngược trở lại à, và chúng ta nhìn thấy rằng là thị trường à, chỉ số VN Index hồi phục rất là tốt trong à, một vài phiên gần đây tuy nhiên thì à, các cổ phiếu như là Techcombank chúng ta thấy rằng cái cái, cái những cái có bốn cái nến liên tiếp cái nến giảm điểm cái thân đến nó khá là nhỏ cho thấy rằng là cái à, biến động của cổ phiếu uh, Techcombank trong một vài phiên gần đây nó khá là khá là nhỏ khối lượng giao dịch cũng chưa có sự cải thiện, cải thiện quá tích ờ, gọi là quá quá quá tích cực so với ờ, một vài phiên dịch gần đây do đó thì với cái diễn biến của à, của Techcombank này thì à, nhiều khả năng thì cổ phiếu này cũng sẽ tiếp tục có cái đi ngang tích lũy trong thời gian tới thôi à, các cổ phiếu khác ví dụ như ACB cũng thế ACB thì cũng đang trong một cái vùng nếu chúng ta nhìn chúng ta nhìn thì chúng đang trong một cái vùng giao dịch hầu như các cổ phiếu ngân hàng đều đang trong một vùng tích lũy thôi như ACB đang vùng từ 31 cho đến 37 hay là MBB cũng thế MBB chúng ta thấy đang trong một cái vùng tích lũy này thôi và nó cũng chưa có một cái tín hiệu ngắn hạn tích cực ở, ở cái nhóm này à, công thương công thương thì sau một công thương chính ra là cổ phiếu mà yếu nhất cái dòng banh giai đoạn vừa rồi khi mà công thương nó, nó các phiếu khác thì đang trong giai đoạn tích lũy nhưng mà công thương thì đã bước vào một cái nhịp giảm khi liên tục hình thành những cái đỉnh sau thấp hơn cái đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước à, tuy nhiên thì gần đây công thương đang có một cái tín hiệu nó nó tích cực hơn trở lại khi mà à, cái giai đoạn bán vừa rồi thì công thương đã hình thành được hai cái đáy sau cao hơn và cái diễn biến giá gần đây của công thương cũng cũng khá là tích cực so với các uh, cổ phiếu khác của nhóm ngân hàng và thanh khoản cũng ờ, của cổ phiếu này cũng đang có dấu hiệu tích cực trở lại tuy nhiên thì đối với những cái vị thế này khi mà chúng ta nhìn thấy rằng là cả cái nhóm ngành ngân hàng đang trong một cái vùng sideways thì uh, rõ ràng cái việc tham gia cổ phiếu ngân hàng ở thời điểm này nó không phải là một cái ưu tiên thời điểm hiện tại à, và những cái trạng thái này chúng ta sẽ phù hợp cho cái việc mà chúng ta đang uh, nắm giữ cổ phiếu để chúng ta chờ hồi lên thì chúng ta canh chúng ta bán ra để chúng ta chuyển sang những cái cổ phiếu hay là những cái cái nhóm ngành mà nó có một cái tiềm năng tăng giá ngắn hạn tốt hơn thôi. À, trong nhóm này thì chúng ta cũng đã đã từng trao đổi là có hai cổ phiếu tích cực là Tiên Phong Banh. Khi mà cổ phiếu này đã đã vượt cái vùng đỉnh trước đó và có duy trì một nhịp tăng tuy nhiên thì gần đây Techcombank cũng cái tín hiệu của Techcombank cũng không không được tích cực so so so với trước đây khi mà cái thanh khoản vẫn liên tục giảm à, và cái biến cái, cái diễn biến giá của phiếu này nó cũng không không không thực sự quá quá tích cực à, hay là OCB thì OCB nhìn về OCB hiện tại thì à, cá nhân uh, uh, trung tâm tư vấn đầu tư hay cá nhân Linh thì cũng uh, có khuyến nghị cổ phiếu OCB mua vào ở vùng giá đâu đó quanh 26 đến 27. Bởi vì cổ phiếu này chúng ta nhìn thấy cổ phiếu này là cổ phiếu ờ, banh mà đang có một cái ờ, cái sự ờ, vượt trội hoàn toàn trội hẳn so với uh, nhóm ngân hàng hiện tại khi mà cổ phiếu đã chính thức vượt được cái vùng thủ đỉnh ngắn hạn đã thiết lập đâu đó quanh cái thời điểm tháng tháng 6 đến tháng 7 và đang trong quá trình test lại vùng đỉnh này bằng những cái nến rút chân rất là mạnh ở vùng này do đó đây là một cái những cái tín hiệu mà chúng ta hay là một cổ phiếu ngân hàng nếu chúng ta có tham gia thì đây là một, đang là một cơ hội mà chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc được cổ phiếu ngân hàng à, về các nhóm cổ phiếu ngành thép thì phiên này cũng hơi tích cực hơn hơi hơi tiêu cực à, chỉ số e vn index của chúng ta đóng cửa ở mức cao nhất phiên tuy nhiên thì cổ phiếu thép đại diện hòa phát chúng ta thấy rằng hòa phát hôm nay đóng cửa thậm chí còn thấp hơn cái đóng phiên đóng cửa ngày hôm qua cho thấy rằng một cái nó nó là một cái và cái cây nến uh, cái tóc gọi là cái bấc trên của nến này nó khá là dài có thể nên đóng cửa ở gần mức thấp nhất phiên cho thấy một tín hiệu nó khá là tiêu cực trong ngắn hạn của cổ phiếu nhóm mảnh thép à, hay là hoa sen cũng thế hoa sen chúng ta thấy cũng là một cái phiên mà có một cái bậc trên của nến nó khá là dài thân đến cá nhỏ và đóng cửa gần mức thấp nhất phiên và đóng cửa ở mức à, còn thậm chí còn à, còn dưới cái mực đóng cửa cây nến hôm trước cho thấy một tín hiệu tiếp tục gọi là ừ, là, là phát đi cái tín hiệu tiêu cực hơn ở nhóm cổ nhóm cổ phiếu ờ, thép trong ờ, ngắn hạn à, một cổ phiếu khác là cổ phiếu Nam Kim thì Nam Kim cũng thế Nam Kim thì mặc dù hôm nay đã có từng có thời điểm mà cổ phiếu nó hồi phục trở lại đâu đó quanh vùng 54.7 tuy nhiên thì áp lực bán đã khiến cổ phiếu đóng cửa gần mức thấp nhất phiên và đóng cửa dưới cái cái cái cái mức đóng cửa của ngày hôm qua một tín hiệu không không không được sự tích cực của cổ phiếu này sau đó thì ngắn hạn nhóm cổ phiếu thép nó vẫn đang đang đang bị cái cái áp lực chốt lời ở cái nhóm cổ phiếu này các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khác như là hay là dầu khí thì chúng ta vẫn thấy đang có tín hiệu khá là tích cực trong phiên hôm nay như gas PVD hay PVS thì cũng khá là tích cực trong phiên ngày hôm nay BSL à, họ thì vẫn vẫn khá là tích cực thì BR hôm nay đã có phiên đóng cửa trên vùng giá 25 cũng khá là khá là tích cực tuy nhiên khối lượng giao dịch cũng không không thực sự uh, tốt rồi linh thì uh, quan điểm cá nhân của linh thì linh thấy rằng là thì uh, chỉ số ờ, viên uh, nhìn vào chỉ số vn index của chúng ta thì đã chính thức uh, xác nhận cái uh, tiếp diễn cái xu hướng tăng giá sau đó nếu uh, thị trường nếu mà có điều chỉnh uh, thời gian uh, trong các phiên sắp tới mà về lại đâu đó quanh cái vùng vùng vùng 1420 1425 điểm trong các phiên sắp tới thì nó là cơ hội để anh chị có thể thể cân nhắc để để gia tăng vị thế hoặc anh chị mua vào của uh, vào cổ phiếu tuy nhiên thì chúng ta cũng cũng nên lựa chọn những cái nhóm ngành mà nó đang có tín hiệu tích cực đang có cái dấu hiệu mà thu hút được dòng tiền trong thời gian vừa qua ví dụ như ngành chứng khoán này à, ngành chứng khoán hoặc là những cổ phiếu uh, nếu có điều chỉnh những các cổ phiếu liên quan đến bất động sản này hay bất động sản công nghiệp là những cổ phiếu mà chúng ta nên dành sự quan tâm hoặc là nó cổ phiếu cảng biển thì gần đây cũng đang có cái tín hiệu tích cực dần trở lại chúng ta nên lựa chọn những cái nhóm cổ phiếu đó à, và tạm thời chúng ta bỏ qua những cái cổ, những cổ phiếu nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn bởi vì là nhìn ở chỉ số 30 thì nhóm này vẫn đang chưa chưa thực sự có cái sự ờ, tích cực ở trong ngắn hạn đó thì đó là quan điểm mà về ờ, thị trường ờ, trong trong thời điểm hiện tại của Linh cũng như là cái nhóm cái nhóm cổ phiếu tiêu biểu trong cái phiên dịch hôm nay. Dạ vâng, em xin cảm ơn cái phần chia sẻ về diễn biến của các nhóm ngành nổi bật như là chứng khoán, thép, ngân hàng hay là bất động sản của anh Linh vừa rồi cũng như là quan điểm của anh Linh về diễn biến của thị trường và một số cổ phiếu cụ thể đang ờ, thu hút được rất nhiều, nhiều sự chú ý của nhà đầu tư. À, trước khi mình bước sang phần tiếp theo đó là phần hỏi đáp thì à, em cũng xin phép được chia sẻ lại với cả những anh chị nhà đầu tư của VNDirect vừa mới tham gia vào chương trình về khóa học đi trade hiện tại là của VNDirect như các anh chị có thể thấy trên màn hình. Đó là khóa học trực tuyến sẽ giúp các anh chị có thể nâng cao cái khả năng để có mình để mình có thể uh, giao dịch tốt hơn, tìm kiếm những cơ hội đầu tư tốt hơn, có hiệu suất tốt hơn trên thị trường và các anh chị có thể nhận được cái chứng chỉ đào tạo Trader Pro uh, sau khi hoàn thành khóa học em cũng xin phép được để đường link cho khóa học ở phần chat để các anh chị có thể tiện theo dõi và tìm hiểu thêm về khóa học đây là đường link lên uh, ờ, D Academy của VnDirect ạ vâng và tiếp theo thì chúng ta sẽ bước sang phần uh, trao đổi với cả chuyên gia trong ngày hôm nay thì em uh, xin bắt đầu với câu hỏi đầu tiên của chương trình ngày hôm nay của nhà đầu tư Xuân Nhi đó là điểm mua mới cho các cổ phiếu là đang rất là hot trong thời gian gần đây đó là GVR VND và TIG thì liệu à, anh Linh có thể chia sẻ giúp nhà đầu tư quan điểm của anh về điểm mua mới cho các cổ phiếu này không ạ? À, về cổ phiếu GVL thì à, anh chị thấy rằng là Linh vừa đã trao đổi với anh chị trong cái phần điểm qua về thị trường thì chúng ta thấy rằng GVL là phiên nay là một cái phiên mà vượt đỉnh ngắn hạn khá là tích cực bằng một cây nến à, tăng giá gần như là tăng trần ngày hôm nay khối lượng giao dịch cũng rất là tích cực vượt qua cái vùng cái vùng cản đâu đó quanh vùng nuôi mốt trước đó mà cổ phiếu này đã đã đã từng đã từng chạm vào và bị giảm ngược trở lại Ờ, do đó thì ờ, nếu anh chị nào mà, chưa chưa mua cổ phiếu này trong ờ, trong phiên dịch hôm nay thì chúng ta có thể chờ chúng ta có thể chờ đợi trong phiên ngày mai hoặc một vài phiên sắp tới mà cổ phiếu nó điều chỉnh lại trở lại quanh cái vùng 40 41 này này để chúng ta có thể cân nhắc chúng ta uh, mua vào cho cổ phiếu này uh, trong ngắn hạn vì nhìn vào về cái xu hướng của GVR thì anh chị thấy rằng là cổ phiếu này trong một cái đang trong một cái xuống tăng rất là mạnh trong cái xuống tăng cực kỳ là mạnh uh, của này và nó cũng là một chút cổ phiếu trong cái nhóm uh, Ờ, cổ phiếu bất động sản ờ, khu công nghiệp là một nhóm trong giai đoạn vừa rồi cũng duy trì những tín hiệu khá là tích cực ờ, do đó thì chúng ta nên chờ những cái nhịp mà cổ phiếu này nó có test lại nó có điều chỉnh lại đâu đó về quanh vùng 4 4 41 này để chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mở cái vị thế mua vào cho cổ phiếu GVL trong các phiên sắp tới đây là cổ phiếu rất đáng quan tâm về cổ phiếu VND VND thì cổ phiếu này à, gần như là cổ phiếu chứng khoán đang khỏe nhất ở thời điểm hiện tại khi mà cổ phiếu đã sau khi vượt đỉnh đã duy trì được bốn phiên tăng đỉnh liên tiếp nối tiếp nhau à, và khối lượng giao dịch cũng duy trì ở mức à, khá tốt khi mà nằm trên ở trên trung bình của của 20 phiên à, thì VND ở thời điểm hiện tại nếu mà anh chị mà đang có cổ phiếu này thì chúng ta hoàn toàn có thể có thể tiếp tục chúng ta nắm giữ cổ phiếu này bởi vì là cái xu hướng của cổ phiếu này hay xu hướng của nhóm ngành chứng khoán vẫn đang rất là tích cực À, tuy nhiên ờ, nếu mà ở chiều mua mới cổ phiếu này ở thời điểm hiện tại à, thì có lẽ chúng ta cần chờ một cái cái cái nhịp điều chỉnh cổ phiếu này để chúng ta tham gia. Bởi vì nếu chúng ta tham gia ở cái vùng à, giá quanh 60 này này à, mà nó có mà thị trường nếu có điều chỉnh thì, thì sẽ có những cái áp lực điều chỉnh về lại quanh cái vùng à, vùng à, vùng kháng cự à, cái vùng đỉnh trước đó đã vượt thì cái rủi ro cũng nó cũng khá lớn ở cái vùng ở cái vùng mua này. Sau đó chúng ta nên chờ một cái cái vùng giá tích lũy ít nhất một một hai một đến hai phiên tích lũy quả cổ phiếu quanh cái vùng giá này để chúng ta có thể à, tìm một cái vùng à, mua đục tốt đục tốt ở đây tức là chúng ta có thể quản trị được cái rủi ro uh, cho chúng ta khi chúng ta mua vào cổ phiếu này để uh, để để cân nhắc thì đó là cái chia sẻ của linh về cổ phiếu uh, cổ phiếu VND uh, và tiếp và tiếp theo là cổ phiếu TIG À, thì à, anh chị khách hàng này có hỏi toàn cổ phiếu đều khá là hot trong cái cái nhịp vừa rồi à, và đây là đều tăng giá rất là mạnh nhưng TIG của chúng ta quan sát chúng ta thấy rằng là cổ phiếu này trong một cái xu hướng tăng rất rõ rệt của cổ phiếu này trong thời gian vừa qua thì um, sau khi mà vượt được cái vùng vùng đỉnh cái nạn trước đó này cổ phiếu này là cổ phiếu không mà chúng ta thấy rằng là à, sau khi vượt cổ phiếu cũng thường thường sẽ có có nhịp mà test lại cái vùng đã vượt để mà tăng tiếp và chúng ta thấy cái nhịp tăng của cổ phiếu này nó khá là bền khá là bền vững À, và phiên ngày hôm nay là phiên mà có tiếp tục cũng có cái tín hiệu gia tăng à, của cổ phiếu này à, tuy nhiên thì à, cũng giống như BND thì đây là một cổ phiếu mà nó sẽ phù hợp hơn cho những anh chị mà mà đang có đang nắm giữ cổ phiếu này để chúng ta có thể tiếp tục chúng ta nắm giữ còn mua mới cổ phiếu này thì cá nhân linh nghĩ rằng cũng cũng chưa có một điểm mua được tốt để chúng ta có thể chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mua vào đâu à, nếu chúng ta nhìn lại cổ phiếu này anh chị nhìn lại kỹ cổ phiếu này thì anh chị thấy rằng là ví dụ ở những cái vùng này sau khi cổ phiếu nó nó test lại cái mục đỉnh này bằng những cái nến như, đặc biệt là có xuất hiện những cái nến mà chúng ta thấy một cái nến mà doji cái nến này cái nến mà gọi là cho thấy một cái sự tranh chấp của bên mua bên bán ở cái vùng này thì chúng ta có thể tự tin để chúng ta vào những cái phiên ngày hôm sau tuy nhiên ở cái vùng giá hiện tại này thì nó chưa có một cái cái, cái cho chúng ta một cái vùng đủ tốt để chúng ta có thể mở được cái cái cái điểm mua ở vùng này à, do đó thì um, cổ phiếu này nó chỉ phù hợp cho những anh chị mà mà đang có cổ phiếu để tiếp tục nắm giữ thôi và cổ phiếu này thì chúng ta cứ ờ, cứ nắm giữ thôi bởi vì ngắn hạn nó chưa có một tín hiệu phát đi một tín hiệu nó tiêu cực gì trong ngắn hạn cả chúng ta cứ tiếp tục nắm giữ và chúng ta nâng dần cái mức dừng lỗ của mình quả quần mình lên để chúng ta ờ, để cho lợi nhuận nó chạy theo cái diễn biến giá cổ phiếu thôi thì ờ, thì đó là cái câu trả lời của cho quần của linh về những cái cổ phiếu mà mà anh vừa hỏi dạ vâng à, em xin cảm ơn anh linh về phần chia sẻ vừa rồi về Guerrero, VND và TIG Tiếp theo thì chúng ta có câu hỏi ở đây liên quan đến ờ, điểm mua mới cho cổ phiếu KBC cũng như là liệu cổ phiếu LDG có tiếp tục nắm giữ được không ạ? Về cổ phiếu ờ, KBC ờ, KBC của chúng ta thấy rằng là sau một cái nhịp mà cổ phiếu vượt cái vùng đỉnh đã tạo trước đó đâu đó qua vùng 46 thì cổ phiếu là đã, đã, đã, đã tăng giá khá là tốt trong cái nhịp tăng vừa rồi từ 46 đến đến giá 51 52 thì hiện tại uh, thì nhìn về diễn biến giá của của KBC hay là nhóm bất động sản công nghiệp nói chung thì hầu như nhóm này đều đang khá là tích cực và KBC cũng là một trong những cổ phiếu mà mà mà đang có một cái đà tăng khá là tốt trong trong cái cái nhóm này về cái diễn biến giao dịch của KBC thì sau cái ba cái phiên mà cổ phiếu uh, uh, cổ phiếu này uh, có một cái sự uh, gọi là rằng co sau một cái phiên vượt đỉnh thì phiên ngày hôm nay chính thức là một phiên mà xác nhận tiếp diễn cái cái cái cái nhịp tăng của cổ phiếu này khi mà đã vượt qua được những cái điểm cao nhất cái đến anh chị để ý những cái đến ờ, cao nhất mà cổ phiếu đã đã lập đâu đó quanh vùng 19.8 ờ, đến 50 thì hôm nay phiên ngày hôm nay là phiên đã vượt hẳn và đóng cửa trên cái nến này cho thấy một cái cái lực cầu khá là tốt ở cái nhóm à, của ở cái cổ phiếu kinh bắc này sau đó thì anh chủ có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này thôi à, và chia sẻ thêm một chút về góc nhìn kỹ thuật nếu mà chúng ta dùng công cụ Fibonacci để chúng ta xác định cái cái vùng giá mục tiêu thì à, nó đâu đó nó sẽ có cái vùng giá mục tiêu của chúng ta quanh vùng à, ngắn hạn đâu đó quanh vùng 57 đến 58 này này là cái vùng à, Fibo 61 161.8 là cái vùng Fibo mà nó thường thường nó sẽ có một phản ứng giá khá mạnh ở vùng giá này thế anh chị có thể nếu anh chị đang nắm giữ cổ phiếu này thì anh chị có thể cân nhắc ừ, quan sát trong các uh, phiên sắp tới nếu mà cổ phiếu này có tăng giá nó tiệm cận cái vùng này thì thì hoàn toàn có thể cân uh, và quan sát cái gì biến giá để chúng ta uh, đưa ra quyết định chúng ta uh, nắm giữ hay là chúng ta uh, nắm giữ tiếp tục nắm giữ hay là chúng ta bán ra cổ phiếu này trong ngắn hạn à, còn về cái um, cái báo cáo anh anh hỏi về yếu tố định giá thì anh chị có thể uh, anh chị có thể uh, xem trong cái uh, trang đi stock của Vinarex thì uh, trang này chúng chúng tôi có những thống kê những phân tích của cổ phiếu Kim Bắc là một cổ phiếu mà mà bên uh, research của Vinarex cũng đã có có những cái cập nhật uh, của cổ phiếu thì anh chị có thể vào trong uh, trong trang này thì anh chị có thể tham khảo thêm về cái uh, cái báo cáo cập nhật của của bên à, phân tích của Penrec về cổ phiếu KBC này đó thì đó là cái thông tin về mặt à, cơ bản mà anh chị có thể à, vào đây để anh chị tra thêm thông tin à, còn à, anh hỏi về chiều nắm giữ của NLG NLG thì cũng là một cái phiên là một cổ phiếu mà cũng khá là mạnh trong cái giai đoạn vừa rồi chúng ta thấy rằng là trong ngắn hạn cổ phiếu đã có một cái nhịp tăng đâu đó từ giá 7.5 lên giá 11 một cái nhịp cũng khá là mạnh và chúng ta nhìn cái độ dốc cổ phiếu này nó khá nó khá dốc tức là cái giai đoạn trong một vài phiên rồi nó tăng cả nước rút khá là mạnh nhìn về à, và tuy nhiên chúng ta nhìn về một cái cái cái diễn biến nó rộng hơn xa hơn ấy, thì chúng ta thấy rằng cổ phiếu này nó nó đang trong một cái vùng trước đó nó trong một cái nhịp giảm rất mạnh từ à, vùng 18 về về đâu đó về giá năm và thì hiện tại nếu mà nhìn à, về một bức tranh này thì chúng ta thấy rằng là trước mắt cổ phiếu này nó sẽ có một cái vùng kháng cự đâu đó quanh giá 12 này chính là vùng đỉnh mà mà trước đó cổ phiếu đã hồi phục và nó giảm trở lại thì đây là một cái là một cái vùng mà chúng ta có thể quan quan tâm chúng ta sẽ cần quan sát cái diễn biến giá ở cái vùng 12 này để à, chúng ta cân nhắc xem là chúng ta có tiếp tục nắm giữ hay chúng ta bán ra cổ phiếu này trong ngắn hạn thì à, là thì Long Điền là một cổ phiếu nó diễn biến giá ở đây khá là tích cực do đó thì à, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm chúng ta tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này À, và chúng ta chú ý quan sát cái vùng giá 12 là cái vùng mà cả trước đó của của cổ phiếu này để chúng ta quan sát thêm cái chỉ biến giá và à, quyết định rằng chúng ta còn nắm giữ hay là chúng ta tiếp tục chúng ta uh, tiếp tục nắm giữ hay chúng ta bán ra cổ phiếu này trong ngắn hạn thì đó là câu chia câu trả lời của của linh về hai cổ phiếu uh, à, uh, à, kinh bắc và nông điền dạ vâng uh, tiếp theo chúng ta có câu hỏi về xương nắm giữ cho các cổ phiếu bsr LAS và MSR. À, BSR thì mình cũng uh, Linh cũng vừa có ờ, trao đổi với ờ, với anh chị thì uh, cổ phiếu này hôm nay chúng ta thấy rằng là sau uh, sau một vài phiên mà cổ phiếu bị từ chối giá ở vùng giá 25 đặc biệt là phiên ngày hôm qua khi chúng ta nhìn lên kênh đến phiên ngày hôm qua mà có cái bước trên của đến nó khá khá là lớn nhưng mà sau đó cổ phiếu đóng cửa dưới vùng vùng 25 này thì phiên ngày nay thì phiên mà cổ phiếu đã vượt hẳn đóng cửa trên cái vùng giá 25 này tuy nhiên thì khối lượng giao dịch của cổ phiếu này phiên hôm nay nó không không không được tích cực cho lắm đó à, và nhìn về cái diễn biến của của dài hơn của BSR trong một vài phiên đây thì diễn biến của khối này rất tích cực sau khi mà vượt được cái vùng đỉnh ngắn hạn đã thiết lập từ ờ, độ tháng 7 quanh vùng giá 22 thì cổ phiếu liên liên tục duy trì được cái đà tăng giá và chúng ta để ý những cái phiên ờ, điều chỉnh giảm của của BSR này đều là những cái phiên mà chúng ta thấy cái thân nến nó khá là nhỏ đâu đó nó chỉ có khoảng tầm dưới một phần trăm thôi điều chỉnh khá là là, là nhỏ cổ phiếu này và khối lượng giao dịch cũng ờ, cũng khá là thấp đều dưới trung bình 20 phiên đó thì ở ừ, với cái diễn biến nhìn về cái diễn biến giao dịch của cổ phiếu này chúng ta hoàn toàn có thể chúng ta yên tâm chúng ta tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này thôi chứ chưa có một cái cái cái cái rủi ro gì ngắn quá lớn ở ngắn hạn để chúng ta cần phải phải phải phải bán ra cả à, và ừ, chúng ta có thể cân nhắc vào những cái nhịp uh, Fibo để chúng ta đo cái Fibo này thì chúng ta xác xác định được cái vùng uh, tiếp theo của cổ phiếu này sẽ nằm ở đâu thì ở đây là những cá nhân linh vẽ vùng này thì à, đâu đó sẽ có một vùng giá 26 này, này là cái vùng mà ở đó nằm là cái Fibo 61.8 sau một cái nhịp này thì chúng ta có thể quan sát cái diễn biến giá vùng 26 này để xem là cổ phiếu nó phản ứng là như thế nào chúng ta có thể tiếp tục chúng ta nắm giữ hay thì chúng ta có thể uh, quyết định là chúng ta bán ra trong ngắn hạn về cổ phiếu last và msr last cũng thế last thì uh, chúng ta thấy rằng là uh, cổ phiếu này vẫn tiếp tục duy trì được một cái đà tăng giá rất là tích cực trong uh, trong một vài phiên gần đây thậm chí là à, trước đó chúng ta thấy cái một cái nhịp tăng giá khá là thoải của cổ phiếu này tuy nhiên thì à, sau khi vượt được cái vùng giá 20 này thì cổ phiếu đã tăng một cái nhịp khá là tốt những cái cái nến cái nhịp tăng giá của của của um, last khá là tích cực khi mà có những phiên tăng đến uh, trần rồi tăng 6 phần trăm và uh, hai phiên điều chỉnh gần đây thì cũng không không không quá hoàn toàn bình thường thanh khoản cũng khá là thấp Ờ, do đó thì ở cổ phiếu này thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục nắm giữ được, ta ưu tiên nắm giữ. Ờ, trong khi đó các cổ phiếu khác, các nhóm ngành này cũng đang đang vẫn là tích cực thì đảng Cà Mau rồi đảng Phú Mỹ cũng chưa có một tín hiệu nào ờ, nào quá là tiêu cực ngắn hạn cả. Do đó thì cổ phiếu này chúng ta tiếp tục nắm giữ và chúng ta nâng cái mức dừng lỗ thôi đối với cổ phiếu này cá nhân linh nghĩ rằng là khi mà cái xu hướng của nó vẫn vẫn vẫn tích cực xu hướng cổ phiếu vẫn tích cực xu hướng của nhóm ngành vẫn tích cực thì chúng ta nên dùng những cái lệnh dừng lỗ dừng dừng dừng lỗ để chúng ta có thể uh, thực hiện thực hiện thực hóa cái lợi nhuận của mình uh, để chúng ta có thể ăn chọn một cái cái nhịp tăng giá cổ phiếu uh, mà đang có một nhịp tăng rất tốt này tiếp theo là MSR MSR thì chúng ta nhìn thấy rằng là đây chúng ta nhìn à, về à, cổ phiếu này biểu đồ tháng thì chúng ta thấy rằng là cổ phiếu đang có một vùng kháng cự lịch sử năm 26 này là vùng kháng cự rất là mạnh trước đó đã đã từng ờ, chạm vào và để bật giảm trở lại thì um, sau khi mà cổ phiếu đã vượt chúng ta nhìn thấy ờ, cổ phiếu đã vượt được cái vùng ờ, vùng vùng vùng cản trước đó này và tăng trở lại tuy nhiên thì đã có một hai nhịp đây một nhịp đầu tiên là nhịp giảm trở lại nhịp này và tiếp tục chúng ta có một cái nhịp giảm thứ hai ở đây đó thì đây là hai phiên đã đang là hai cái nhịp mà cổ cổ phiếu này sau khi đã vượt cái vùng giá là vùng vùng 26 đều đang quay trở, trở lại test lại vùng giá này và chúng ta ờ, để ý thêm một chút đây trước đấy là vùng một vùng khá, khá cự rất là mạnh thì bây giờ nó sẽ thành trở thành theo lý thuyết thì bây giờ nó sẽ thành vùng hỗ trợ quả quả quả cổ phiếu MSR này à, và chúng ta quan sát thêm là đây ờ, chúng ta thấy là nó cũng là một cái hội tụ cái đường trung bình động 20 phiên và đường trung bình 20 phiên của cổ phiếu này thì đây đang là một cái vùng vùng vùng gọi là vùng mua tiềm năng rất tốt của cổ phiếu um, MSR ờ, ở thời điểm hiện tại à, tuy nhiên thì chúng ta cần phải quan sát thêm cái diễn biến giá cổ phiếu này ở thời điểm ở cái vùng này để chúng ta xác nhận rằng là cổ phiếu nó có tiếp diễn cái xuống tăng giá hay không hay là cổ phiếu nó lại phá vỡ vùng này và nó giảm ngược trở lại đó do đó thì chúng ta không nên chúng ta không nên mua khi mà cổ phiếu nó chạm ngay cái vùng hỗ trợ và chúng ta cần chờ một cái tín hiệu xác nhận giá ít nhất nó phải có cái tín hiệu tranh chấp của bên mua và bên bán nó thể hiện qua những cái nến ví dụ như cái nến rút chân này, này hoặc là cái nến doji này cho thấy rằng bên mua và bên bán nó đang có cái cái sự à, có tranh chấp nhau ở vùng đó và chúng ta sẽ chờ một cái nến một cái nến tăng giá xác nhận ở vùng giá này ở ví dụ là một cái nến tăng để chúng ta tham gia và mua vào cổ phiếu này thì khi đó chúng ta sẽ đặt cắt lỗ chúng ta đâu đó quanh cái vùng dưới những cái nến này khi mà trước đó là những cái à, lực lực cung lực bán đã từng là có thời điểm nó bán ngược trở về vùng giá nhưng đó nhưng sau đó lại lực cầu nhảy vào hấp thụ và đẩy tăng trở lại thì khi đó chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc chúng ta mua vào ở cổ phiếu này thì điểm đó thì đây là một cổ phiếu đáng quan tâm tuy nhiên thì chúng ta nên quan tâm thêm cái diện quan, sát thêm cái diễn biến giá của cổ phiếu này trong trong các phiên sắp tới và chúng ta chờ một cái tín hiệu xác nhận tức là một cái nến tăng giá ở cái vùng giá quanh quanh 26 này để chúng ta có thể mở cái cái cái điểm mua cho cổ phiếu ờ, MR còn trạng thái nắm giữ thì tất nhiên chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ ở cổ phiếu này được rồi bởi vì chưa có một tín hiệu nào đó nó nó nó tiêu cực trong trong ngắn hạn phiếu này để chúng ta cần phải bán ra trong ngắn hạn cả thì đó là cái chia sẻ của linh về ba cổ phiếu trên dạ vâng à, tiếp theo chúng ta có câu hỏi của nhà đầu tư Yến Hoàng cho anh Linh đó là doanh nghiệp thép thì báo cáo là tài chính là lãi lớn nhưng mà cổ phiếu thì không tăng tương ứng với cả cái ờ, việc kết quả kinh doanh của các cổ phiếu thép rất là rực rỡ trong quý 3 vừa rồi thì ờ, anh Linh cũng có là chia sẻ quan điểm về nhóm ngành thép hiện tại là giá cổ phiếu thép là đang có diễn biến uh, tiêu cực hơn Ờ, vậy thì anh nghĩ là mặc dù um, báo cáo tài chính tốt cũng như là việc sản lượng cho các tháng tiếp theo của các doanh nghiệp thép được dự phóng là cũng sẽ là tốt cho đến cuối năm thì anh nghĩ là đầu tư ngắn hạn cho các doanh nghiệp mà Pháp, Hoa Sen là có hợp lý không ạ? Hay là chúng ta nên đi theo dòng tiền và đầu tư vào các cổ phiếu, nhóm cổ phiếu như là nhóm chứng khoán hay là như anh có nói là điều chỉnh thì uh, nhóm uh, bất động sản ạ? Thì anh Linh có thể chia sẻ quan điểm của mình được không ạ? Ờ, đúng như là là anh chị đã có nói thì nhóm ờ, cổ phiếu ngành thép là một nhóm mà vừa rồi kết quả kinh doanh cũng khá là tích cực bên cạnh ờ, nhóm cổ phiếu ngành phân bón đúng không ạ? tuy nhiên thì không giống như ngành phân bón thì nhóm nhóm ngành phân bón đến thời điểm hiện tại thì vẫn duy vẫn giữ được một nhịp tăng khá là tốt À, nhưng nhóm ngành thép thì một vài phiên gần đây chúng ta thấy rằng là đặc biệt là Hòa Phát, Hòa Phát thì sau hai lần test lại vùng giá 58 này thì đều bị bật bật giảm trở lại đây là thứ hai cổ phiếu bật giảm trở lại và chúng ta chú ý rằng là những cái phiên mà hòa phát giảm điểm này thì khối lượng khá là lớn khối lượng khá là lớn đây chúng ta những phiên đỏ này trong khi đó hai cái phiên hồi phục ba cái phiên hồi phục lại cái vùng giá 58 đấy này thì chúng ta thấy rằng khối lượng khá là nhỏ thậm chí là nó còn thấp hơn trung bình của của 20 phiên và ba phiên bán gần đây này khối lượng này có cái dấu hiệu gia tăng trở lại đó thì nhìn về cái diễn biến à, ngắn hạn của cổ phiếu ờ, Hòa Phát này thì chúng ta thấy rằng là à, cái tín hiệu ngắn hạn đang à, có cái theo chiều hướng nó nó tiêu cực hơn cổ phiếu này à, tuy nhiên thì nếu mà nhìn Hòa Phát ấy, thì Hòa Phát đang đang thực ra đang test lại cái vùng đỉnh trước đó rồi đâu đó quanh vùng 55 56 thôi chúng ta nhìn thấy vùng này là vùng đang đang đang là vùng hỗ trợ của cổ phiếu Hòa Phát khi mà trước đó cổ phiếu đã có một lần chạm chạm vào cổ phiếu này và tăng trở lại đây vùng này đó thì ở đây ở cái vùng giá 56 này, này cái vùng 55 56 này, này là cái vùng mà chúng ta nếu mà chúng ta mua vào trong ngắn hạn này, thì chúng ta có thể chúng ta quan sát ở vùng giá này chúng ta quan sát thôi chúng ta chúng ta chưa mua vội cũng giống như trường hợp MSR vừa rồi chúng ta cần phải quan sát thêm cái diễn biến giá cổ phiếu này ở cái vùng này như thế nào và chúng ta chờ một cái tín hiệu xác nhận để chúng ta tham gia còn nếu mà anh chị nào mà mà mà gọi là chắc cú hơn ấy, thì chúng ta chờ hẳn nó vượt hẳn cái vùng giá 58 ấy này chờ một cái nến vượt hẳn vùng giá 58 đấy này đóng cửa nhé anh chị nhé đóng cửa trên 58 này thì chúng ta nên tham gia còn ở thời điểm này thì chúng ta nếu mà chúng ta có có uh, quan tâm đến uh, Hòa Phát ấy, thì chúng ta chỉ nên uh, quan sát ở thời điểm uh, ngắn hạn thôi thì um, trung tâm tư vấn đầu tư hay là anh chị uh, các chuyên gia của của của VNRX thì uh, nếu anh chị cũng đã theo dõi uh, cái chương trình này thì chúng tôi luôn luôn uh, gọi là rất kỳ vọng của nhóm thép khi mà nhóm này nó được uh, có khá nhiều câu chuyện tăng trưởng thời gian tới đặc biệt là cổ phiếu hóa pháp hóa, hóa phát à, ờ, khi mà nhóm ngành uh, thép này cái uh, sự điện tăng trưởng cổ phiếu này trong uh, thời gian vừa rồi nó cũng còn nó khá, khá là tốt bên cạnh đó thì những cái câu chuyện về hạn chế những ngành công nghiệp nặng của Trung Quốc này à, rồi à, những cái câu chuyện về đầu tư công thì hưởng lợi từ làn sóng đầu tư công thì ngành nhóm ngành thép là một nhóm mà cũng có khá nhiều câu chuyện trong thời gian tới à, tuy nhiên thì nếu mà nhìn về góc độ ngắn hạn như đinh vừa chia sẻ với anh chị thì ngắn hạn cổ phiếu như hòa phát này hòa phát đang là một cổ phiếu mà nếu mà lựa chọn giữa hòa phát hoa sen hay nam kim thì rõ ràng hòa phát thì hiện tại chúng ta là một sự lựa chọn gọi là tốt hơn so với hai cổ phiếu còn lại à, thì chúng ta cần chờ một cái tín hiệu nó xác nhận ở vùng giá 56 hoặc anh chị chờ một cái phiên nó vượt hẳn trên 58 nó đã xác nhận nó vượt hẳn qua hai vùng này, hai vùng mà trước đó nó đều bị bán ngược trở lại thì anh chị tham gia thì khi đấy cái cái ờ, cái cái xác suất một phiếu nó tiếp tục nó tăng giá nó sẽ sẽ cao hơn là chúng ta gọi là uh, giao dịch ở những vùng giá mà nó đang test lại cái vùng vùng này uh, còn trường hợp của hoa sen thì hoa sen chúng ta thấy rằng là uh, nếu mà nhìn về dài chúng ta thấy hoa sen vẫn đang trong một cái xuống tăng giá rất là mạnh liên tục liên tục mà thiết lập những cái đỉnh cao hơn và những đáy sau cao hơn uh, và đây là cái vùng mà trước đó họ hoa sen đã vượt qua À, tuy nhiên thì cũng giống như Hợp Phát chúng ta thấy trong uh, một vài phiên gần đây thì uh, nhóm ngành thép gần như là đang đi ngược lại về cái xu hướng chung của thị trường khi mà VN Index liên tục ừ, thiết lập những điểm số đỉnh cao mới thì nhóm cổ phiếu ngành thép thì liên tục lại lại lại thiết lập những cái đỉnh cái cái cái, cái giá đóng cửa thấp hơn và khối lượng giao dịch của những cái phiên bán ấy cũng đang có cái dấu hiệu tăng dần so với và lớn hơn so với những phiên mua thì đây là những cái tín hiệu mà cho thấy cái phản ứng giá trong ngắn hạn của cái nhóm này nó đang đang đang tiêu cực hơn so với thị trường à, do đó thì nếu chúng ta có ừ, ừ, ngắn hạn chúng ta có mua và có, có có quan tâm đến nhóm này thì tất nhiên chúng ta vẫn phải chờ thôi chứ chúng ta cũng chưa có một cái cái cái và chúng ta cũng chưa chưa bộ để chúng ta tham gia ở những cái nhóm cổ phiếu này khi mà à, chúng ta quan sát thấy cái diễn biến ờ, cái áp lực của biên bán họ vẫn đang chiếm ưu thế ở thời điểm hiện tại à, và chúng ta sẽ chờ những cái tí, những cái tín hiệu giá nó tích cực hơn những cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu này để chúng ta tham gia ngay cả năm kim cũng thế vẫn chưa có chưa có một tín hiệu nó nó nó tích cực cổ phiếu này Dạ vâng, em xin cảm ơn uh, quan điểm của anh Linh về uh, các cổ phiếu ngành thép và những cái nhà đầu tư cũng thấy như anh Linh phân tích thì diễn biến giá cổ phiếu của nhóm ngành thép mặc dù là nhóm uh, cổ phiếu ngành thép là có kết quả kinh doanh quý 3 rất là ấn tượng uh, nhưng mà diễn biến giá thì lại đi ngược lại so với thị trường khi mà chúng ta thấy là index là tiếp tục chinh phục những mốc đỉnh mới thì nhóm cổ phiếu chứng khoán lại có xu hướng giảm giá vì vậy chúng ta có thể thấy là có những cơ hội trong ngắn hạn sẽ tốt hơn cho chúng ta cho cái việc giao dịch ngắn hạn của chúng ta hơn là việc chọn các cổ phiếu ngành thép tại thời điểm hiện tại ạ. Và tiếp theo thì em xin được chuyển sang câu hỏi của nhà đầu tư Quang CDC đó là nhận định về OGC và HBC tại thời điểm này có thể tiếp tục nắm giữ được không ạ? Mình sẽ nói trước về cổ phiếu HBC, cổ phiếu này nó có tính ờ, thị trường nhiều hơn. À, thì ờ, anh chị thấy rằng là cổ phiếu HBC sau khi mà vượt được cái vùng ờ, vùng 16 này, này Ờ, và thậm chí là tăng vượt cái vùng đỉnh ngắn hạn trước đó đã tạo đã, đã rất nhiều lần và ba lần cổ phiếu chưa vượt đâu đó quanh vùng 18 à, đến 18.5 cổ phiếu đã có một nhịp tăng khá là mạnh ta nhìn thấy những cái thân đến à, những cái kênh đến tăng những cái đến tăng mà cái thân đến rất là lớn liên tiếp những cái nến tăng thì đến rất là rất là rất là lớn cả một cái nhịp tăng này chúng ta thấy chỉ có một duy nhất một phiên cổ phiếu điều chỉnh khối lượng giao dịch cái phiên điều chỉnh này cũng chỉ có 0.8 phần trăm và cái cái cái à, khối lượng giao dịch cũng khá là thấp và nhìn vào cái nhịp này chúng ta thấy HBC đang trong một cái nhịp tăng giá rất, rất mất mạnh rất mạnh cổ phiếu này do đó thì chiều nắm giữ cổ phiếu này thì tất nhiên nó đang là một cái lợi thế rất lớn của những bên đang nắm giữ cổ phiếu này rồi à, còn bên mua thì chúng ta chúng ta tạm thời chúng ta chưa có một cái điểm để chúng ta mua vào cổ phiếu HPC trong ngắn hạn chúng ta sẽ cùng uh, tìm xem cái ờ, cái cái đỉnh ngắn hạn của cổ, phiếu này nó nằm ở đâu thì nhìn vào uh, nhìn vào đồ thị giá dài hạn này thì chị thấy là HPC vẫn đang trong một cái nhịp uh, cái nhịp giảm này tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là à, sau cái giai đoạn này phiếu đã đến thời điểm này phiếu đã tạo được hai cái vùng đáy này đáy sau cao đáy trước và đỉnh sau đến thời điểm này thì chính thức đã đóng được vượt vùng này rồi thì HBC đã chính thức uh, bước vào một cái nhịp uh, cái nhịp tăng giá mới đó thì uh, anh chị có thể tiếp tục chúng ta nắm giữ cổ phiếu này uh, và chúng ta quan sát thêm cái cái diễn biến của cổ phiếu này trong uh, các phiên sắp tới để chúng ta uh, cân nhắc là chúng ta bán ra ngắn hạn vùng nào hay là chúng ta tiếp tục chúng ta nắm giữ cổ phiếu này ta uh, Linh chia sẻ một chút là khi mà anh chị quan sát cổ phiếu anh chị nhìn thấy rằng là thứ nhất những cái ờ, cổ phiếu này tăng giá với những cái nến nó rất là lớn này này thậm chí là có những phiên cổ phiếu nó mở điểm tăng bằng mở gác tăng giá đấy này và khối lượng dịch cũng tăng cực kỳ mạnh trở lại trở lại thì đây là những cổ phiếu đây là những cái tín hiệu mà mà cho thấy chúng ta thấy rằng đây là một những cổ phiếu rất rất khỏe thì hiện tại do đó anh chị đang nắm giữ thì tốt nhất chúng ta nên tiếp tục chúng ta nắm giữ bởi vì là chúng ta đã sở hữu những cổ phiếu nó nó khỏe nhất rồi của nhất thị trường ở thời điểm hiện tại rồi thì không có lý do gì chúng ta bán ra cổ phiếu này để chúng ta chúng ta chuyển sang một cổ phiếu khác cả bởi vì khi chúng ta chuyển sang một cổ phiếu khác thì sẽ có cái rủi ro là chúng ta chọn sai cổ phiếu chọn sai cổ phiếu thì chúng ta vừa mất chi phí cơ hội mà chúng ta lại có một cái rủi ro là chúng ta bị thua lỗ do đó không có lý do gì chúng ta lại bán ra những cổ phiếu mà đang trong một cái nhịp tăng rất mạnh này đó thì à, linh nghĩ rằng cổ phiếu này anh chị nên tiếp tục nắm giữ còn về OVC uh, à, OVC thì đây là một cổ phiếu mà trong cái thời gian uh, trước đấy chúng ta thấy rằng OGC nếu mà nhìn dài ra một chút thì OGC chúng ta đang <laughs> nếu anh chị nhìn dài đang một trong một cái cái nhịp giảm rất mạnh trong một thời gian vừa rồi từ cái vùng giá đâu đó 30 về giá hiện tại à, thì cá nhân uh, linh hay là các uh, các các um, chuyên uh, chuyên gia của trung tâm tâm, tâm tư vấn đầu tư thì cũng nếu chị theo dõi thì có chia sẻ với anh chị những cách mà chúng ta lựa chọn cổ phiếu hay lựa chọn cơ hội trên thị trường thì chúng ta nên ưu tiên cổ phiếu thứ nhất là đang trong một cái ngành mà thu hút được dòng tiền mạnh cái thứ hai là chúng ta nên ưu tiên những cổ phiếu trong đi đầu đầu ngành và những phiếu đang trong một hướng tăng giá <clears throat> bởi vì là ờ, khi mà chúng ta tư duy ngắn hạn ấy, thì chúng ta lựa chọn những cái cổ phiếu hay nên chọn những nhóm nhóm ngành đó thì chúng ta sẽ rất rất nhanh chúng ta đạt được những lợi nhuận kỳ vọng và chúng ta không phải chờ đợi quá lâu để chúng ta có lợi nhuận đúng không ạ à, thì um, view về OVC một chút thì chúng ta thấy rằng là uh, cổ phiếu này uh, trong uh, một vài phiên gần đây thì cũng có một cái nhịp uh, tăng giá cũng khá là tốt Vâng, cái đến tăng giá khá là tốt khối lượng giao dịch cũng có sự cải thiện do đó thì ở những cái cổ phiếu này nếu anh chị đang nắm giữ thì chúng ta có thể tiếp tục chúng ta nắm giữ và chúng ta sẽ quan sát những cái vùng đỉnh này này những cái vùng mà trước đó nó đã đã đã có nhiều lần mà nó chưa vượt qua đâu đó quanh vùng giá này để anh chị quan sát cái diễn biến biến diễn biến giá của cổ phiếu này trong cái một vài phiên sắp tới nó tiếp cận cái vùng đỉnh này vùng kháng cự này xem là xem là cái à, giá nó phản ứng như thế nào ở vùng này để chúng ta cân nhắc chúng ta bán ra hay chúng ta nắm giữ à, ở cổ phiếu bên này đó là cái à, cái chia sẻ của linh về hai cổ phiếu HBC và OGC dạ vâng à, tiếp theo chúng ta có câu hỏi về điểm mua cho các cổ phiếu SGP, FTS và CTG thì CTG anh Linh cũng đã có chia sẻ quan điểm là dòng tiền hiện tại là vẫn chưa vào nhóm ngân hàng và có các cơ hội tốt hơn để chúng ta có thể uh, tìm kiếm thì anh Linh liệu có thể chia sẻ cái quan điểm của anh cho các cổ phiếu là SGP và FTS không ạ? À, SGP là một cổ phiếu mà Linh cũng ờ, đang ờ, ờ, chú ý khá kỹ cổ phiếu này. Bởi vì sao? Vì chúng ta thấy rằng cổ phiếu SGP là cổ phiếu mà nó đã đã đã vượt được cái đỉnh này, cái đỉnh mà trước đó ví dụ đây đây là lần thứ nhất này, lần thứ hai này là cổ phiếu chưa chưa chưa vượt được đâu đó quanh giá 42 thì vì, thời điểm vừa rồi cổ phiếu đã vượt trở lại cái vùng vùng giá này à, tuy nhiên thì chúng ta chú ý là cái viên vượt này, cái phiên vượt này khối lượng của cái phiên vượt nó cũng không thực sự là là, là, là lớn cho lắm nếu mà so với cái trung bình các của các phiên trước đó à, và cái thứ hai là sau cái phiên vượt này thì chúng ta để ý chúng ta thấy có ba cây nến giảm mặc dù nó không nó không um, không lớn tuy nhiên thì có đang có ba cây nến giảm điểm sau cái cái cái cái phiên vượt này thì đó điều này cho thấy rằng là cái lực cái lực mua cái lực cầu ở cái phiên đẩy này, này nó không nó không thực sự là là mạnh và nó không duy trì được cái cái cái sự hiện diện của mình trong các phiên tiếp theo tiếp theo để nó giữ cho cái giá cổ phiếu nó tiếp tục cái cái cái, cái nhịp tăng giá mà nó phải điều chỉnh trở lại quanh cái vùng giá này thì uh, uh, ở cổ phiếu này thì linh nghĩ rằng cái kế hoạch uh, giao dịch cổ phiếu này thì uh, chúng ta uh, nên quan sát thêm cái diễn biến giá cổ phiếu um, SGP ở cái vùng giá hiện tại này, quanh cái vùng giá này 41.5 cho đến 42 này chúng ta chờ xem là cái diễn biến sắp tới của phiếu này ở cái vùng giá này như thế nào để chúng ta tìm cái thời điểm chúng ta mua vào thì như linh vẫn chia trao đổi với anh chị khi mà cổ phiếu đã vượt qua và quay trở lại test ấy, thì đó chính là cái cái thời điểm mà một cái vùng mua tiềm năng để chúng ta có thể có thể chờ để chúng ta mua vào tuy nhiên là chúng ta chỉ vẫn nên ở trạng thái chờ thôi và chúng ta phải quan sát cái diễn biến giá ở cái vùng vùng đó như linh chia sẻ vừa trao đổi với anh chị chúng ta cần phải chờ một cái ít nhất nó phải xuất hiện một cái tín hiệu gọi là thứ nhất bên bán họ phải giảm dần bên bán họ họ, họ, họ yếu dần đi và yếu dần đi tức là nó nó nó xuất hiện nó nó thể hiện qua những việc là nó có những cây nến giảm giá nó nó dần nó giảm dần ví dụ trước đó nó giảm là ba phần trăm thì nó sẽ phải giảm còn lại một phần trăm thôi ví dụ như thế và chúng ta cần phải nhìn thấy một cái sự tranh chấp của bên bên mua và bên bán nó thể hiện qua cái việc à, xuất hiện những cái nến à, ví dụ như nến rút chân này hay một cái nến doji chẳng hạn và cuối cùng là một cái nến xác nhận xác nhận một cái nến tăng giá xác nhận ở cái, ở cái vùng đó thì đó là cái cái thời điểm mà chúng ta sẽ sẽ tham gia vào cổ phiếu này ví dụ như SGP chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta quan quan quan sát chúng ta chờ một cái nến tăng giá ở cái vùng giá 41.542 này để chúng ta tham gia vào và khi đó chúng ta sẽ đặt cái vùng cắt lỗ của chúng ta đâu đó quanh vùng dưới này thì khi đấy cái rủi ro của chúng ta nó sẽ cái cái cái cái cái, cái rủi ro thua lỗ của chúng ta nó sẽ khá là nhỏ đâu đó ba năm phần trăm thôi thì nó hoàn toàn có thể chấp nhận được ở những cổ phiếu này thì đấy là cái cái chia sẻ của linh về cổ phiếu uh, um, SGP để tiếp theo là cổ phiếu FTS FTS là một cổ phiếu mà cũng cũng khá là khỏe trong nhóm à, trong nhóm chứng khoán à, khi chúng ta thấy rằng là à, nếu mà chúng ta xếp uh, thứ tự ưu tiên nhóm chứng khoán hiện tại thì cá nhân linh đang đánh giá thứ nhất là cổ phiếu uh, PRD sau đó là cổ phiếu um, VCI và FTS cũng là một trong những trường hợp mà đã vượt đỉnh phiên ngày hôm qua là cổ phiếu đã đã đã vượt đến vùng đỉnh uh, đâu đó quanh vùng 65 66 và cái kênh đến vượt đỉnh chúng ta là một kênh đến đóng trần khối lượng giao dịch cũng gia tăng rất là mạnh gấp đôi so với trung bình của của của 20 phiên à, và phiên ngày hôm nay cổ phiếu cũng tiếp tục duy trì được cái cái đa tăng khá là tích cực khi mà tăng hơn 2% gần 3% trong phiên ngày nay đó thì đây là một cổ phiếu mà mà mà rất tích cực cũng khá là tích cực ở nhóm ờ, ngân hàng ở ờ, nhóm cổ phiếu chứng khoán hiện tại do đó anh chị hoàn toàn có thể quan sát nhóm này cổ phiếu này ở một vài phiên sắp tới xem là có một cái vùng giá có tích có một vùng giá tích lũy hoặc cổ phiếu này có điều chỉnh trở lại để chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mua vào cho cổ phiếu này thì ờ, đó là cái chia sẻ của Linh về về cổ phiếu STS à, ờ, dạ vâng à, tiếp theo chúng ta có câu hỏi của nhà đầu tư Quốc Thanh về ờ, xu hướng mua các cổ phiếu Vicostone FPT à, em nghĩ là ITP cổ phiếu uh, có thể là nhà đầu tư đánh sai mã thì nhà đầu tư liệu có thể uh, chat ở dưới để để có thể uh, hỏi lại về câu hỏi và GVR thì GVR anh Linh cũng đã có chia sẻ rồi thì anh Linh có thể chia sẻ quan điểm chiều mua cho các cổ phiếu Vicostone và FPT không ạ? À, anh Linh bật mic đi ạ ok à, sorry anh chị à, thì chúng ta nhìn thấy về cổ phiếu um, VCS thì trong lịch sử chúng ta thấy cổ phiếu này uh, giao dịch trong ngắn hạn nó khá là khó khi mà có những cái phiên cứ một phiên tăng giá mạnh thì sau đó lại là một một vài phiên điều chỉnh Về gần nhất gần đây nhất thì chúng ta thấy cái phiên ngày à, cái phiên ngày 22 tháng 9 là một cái phiên mà tăng uh, cổ phiếu này tăng 7,8% tuy nhiên thì sau đó cổ phiếu này dội ngược trở lại dội ngược trở lại và gần đây cái vùng này cái vùng biến động giá gần đây của của VCS nó cũng khá là khá là khó ờ, giao dịch khi mà nó đang trong một cái vùng giá đâu đó từ 125 cho đến 130 ở cái vùng này và gần đây anh chị thấy là chỉ số VN Index liên tục lập đỉnh trong khi đó thì cổ phiếu này đang có trong một cái doanh nghiệp mà mà mà này bị bán chặt này khá giống với chặt của một vài cổ phiếu ngành ngành thép như Hòa Phát hay Hoa Sen khá giống đó à, thì về cái điểm mua cổ phiếu này thì Linh nghĩ rằng là à, chúng ta vẫn quan sát thôi bởi vì sao bởi vì là chúng ta thấy rằng là gần đây nó có những cái phiên giảm khá là kênh thân đến nó khá là lớn này thân đến này rồi à, khối lượng những phiên bán nó có dấu hiệu nó gia tăng à, à, tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn về góc độ à, các điểm hỗ trợ chúng ta thấy rằng th thứ nhất chúng ta đang có cái vùng giá 125 này quanh 125 là cái vùng hỗ trợ khi trước đó là vùng đỉnh nó đã tạo và nó vượt qua cái thứ hai chúng ta nhìn cái đường trung bình động 50 phiên này là đường màu à, màu, màu xanh dương này có link này thì chúng ta thấy là cổ phiếu này nó đang đang đang thì cái vùng này vùng quanh 124 cái 125 này, là cái vùng đang hội tụ hai cái điểm hỗ trợ thứ nhất là được hỗ trợ ngang và thứ hai là hỗ trợ của trung bình 50 động 50 phiên à, nhìn về lịch sử ấy, thì anh chị thấy rằng là cổ phiếu này thường thường nó sẽ nó khá là tôn trọng cái cái cái, cái trung bình của 50 phiên này đó đây ví dụ đây là một cái cái thời điểm mà nó vỡ hầu trung bình động 50 phiên sau đó bật tăng trở lại à, rồi cái thời điểm ở đây nữa đây hai cái thời điểm này đều chạm cái trung bình 50 phiên bật tăng trở lại sau đó thì cái vùng nếu mà anh chị xác định chúng ta mua vào cổ phiếu này thì um, à, Linh nghĩ rằng cái vùng này 124 125 là cái vùng mà chị sẽ cần quan sát chúng ta quan sát xem nó có giữ được vùng giá này không và cũng giống như chia sẻ trước đó ở SGP này hay là một vài cổ phiếu MSR thì chúng ta phần quan sát để chúng ta chờ một cái tín hiệu xác nhận của cổ phiếu này có tăng giá trở lại thôi để chúng ta mua vào cổ phiếu này đó đây là chúng ta sẽ mua sớm còn trong trường hợp mà anh chị nào mà mà chắc cú hơn ấy, thì chúng ta sẽ chờ những cái cái phiên vượt hẳn lên trên vùng này à, tuy nhiên thì à, cũng giống như các đợt trước cổ phiếu này nó thường thường nó sẽ không phù hợp cho việc chúng ta mua breakout đó do đó thì chúng ta cần quan sát lại cái lịch sử của cổ phiếu để chúng ta à, xác định xem cổ phiếu nào thì chúng ta có thể mua được breakout hay cổ phiếu nào chúng ta phải mua trong quá trình mà cổ phiếu nó pullback nó backtest lại thì đó là cái chia sẻ của của với link về VCS chúng ta sẽ cần quan sát thêm vào mùng 124 125 để chúng ta chờ một điểm xác nhận tăng giá trở lại chúng ta mua vào thôi còn FPT uh, ờ, FPT thì ờ, cũng là một cổ phiếu mà mà linh nghĩ rằng là đang đang có một cái xuống đi ngược với thị trường hơi đáng tiếc là một uh, một vài cổ phiếu mà khá tích cực trong giai đoạn trước đó tích cực thậm chí tích cực hơn của chỉ số vn index như là nhóm cổ phiếu ngành thép uh, rồi nhóm cổ phiếu FPT thì gần đây hai cổ phiếu này đều đang có tín hiệu vẫn là đi ngược với thị trường chung đúng không ạ thì um, à, FPT ở thời điểm hiện tại thì anh chị thấy rằng là cổ phiếu này nó vẫn, vẫn đang giao dịch trong một cái vùng giá này thôi và nó cũng chưa có một cái cái tín hiệu ngắn hạn nào đó nó nó nó, nó khá tích cực. Sau đó nếu mà để giao dịch ngắn hạn ở phiếu này thì linh nghĩ rằng là anh chị nên lựa chọn những cổ những, những cổ phiếu mà nó có một cái tín hiệu tích cực hơn Ờ, trong ngắn hạn thì chúng ta mua vào còn FPT này thì thường nó sẽ ở thời điểm hiện tại thì nó sẽ phù hợp hơn cho những anh chị nào mà mà mà, mà nắm giữ thôi chứ còn mua mới cổ phiếu này thì thì linh vẫn chưa thấy nhìn thấy một cái cái cái tiềm năng tăng giá tích cực trong ngắn hạn ở phiếu này đó là cái chia sẻ của của, của linh về cổ phiếu FPT vâng ờ, và do thời lượng của chương trình có hạn ờ, kéo dài trong một tiếng đồng hồ nên là em cũng xin phép sẽ hỏi linh câu hỏi cuối cùng trong ngày hôm nay của nhà đầu tư đó là điểm mua cho các mã đây chúng ta có thể thấy là có hai mã chứng khoán TI và BSI và ngoài ra là mã S99 ạ thì anh Linh có thể chia sẻ quan điểm về ba mã cổ phiếu này không ạ nhóm chứng khoán thì vẫn là những cái nhóm mà chúng ta rất là tích cực trong hai phiên gần đây đúng không ạ à, trong đó có nhóm có những cái cổ phiếu chứng khoán nhỏ TCI, BSI đều tăng khá là là mạnh Để nhìn về TCI thì chúng ta thấy rằng là à, kiểm tra về mặt xu hướng thì chúng ta thấy cổ phiếu này đang trong một xu hướng tăng giá rất mạnh đang trong một xu hướng tăng giá rất tốt ở cổ phiếu ở cổ phiếu này ở thời điểm hiện tại à, và nhìn về cái diễn biến giá ở một vài phiên gần đây anh chị cũng thấy rằng là cái tín hiệu à, à sau khi mà mà có một cái phiên nó vượt hẳn lên cái trên cái vùng, à, vùng đây thì cổ phiếu bằng một cây nến tăng mạnh khối lượng có, có giao dịch trở, à, tăng trở lại thì cổ phiếu đã test lại bằng một vài cây nến ở đây và bật tăng trở lại thì à, diễn biến ngắn hạn cổ phiếu này nó đang khá là tích cực à, tuy nhiên thì nó, nó sẽ có ưu thế hơn cho những anh chị mà đang nắm giữ cổ phiếu này chứ còn nếu mà chúng ta tìm cái điểm mua mới ở thời điểm hiện tại thì à, nó hơi khá khó để chúng ta có thể có thể mua mới à, cổ phiếu này à, ở thời điểm hiện tại Sau đó thì nếu anh chị quan tâm đến cổ phiếu TCI này thì anh chị cần chờ một cái nhịp điều chỉnh của cổ phiếu này để anh chị tham gia uh, tham gia ở cổ phiếu um, TCI này uh, và một cổ phiếu uh, mà anh chị có hỏi là cổ phiếu BSI BSI cổ phiếu cũng khá là khỏe gần như là trước đó thì ờ, cổ phiếu này đã vượt cái vùng ờ, vùng đỉnh từ cái cái vùng đây gần như là đi đi đi trước nhóm cổ phiếu này cùng nhóm cổ phiếu mà cổ phiếu mà đi trước nhóm chứng khoán anh chị thì ờ, cái nhịp vừa rồi tăng giá khá là tốt có đến năm sáu phiên liên tiếp của phiếu tăng giá thì ở những cổ phiếu này thì linh cũng cũng cũng giống như cổ phiếu PCI thôi thì nó cũng là phù hợp cho những anh chị mà đang đang đang nắm giữ thôi chứ còn mua mới ở cổ phiếu này hiện tại nó khá là rủi ro để chúng ta tham gia ở thời điểm hiện tại bởi vì nó khá xa cái nền giá rồi ví dụ chúng ta thấy cái nền giá của cổ phiếu máy ở đây vùng này chẳng hạn thì nếu chúng ta mua thì hiện tại thì nó sẽ, nó sẽ khá là rủi ro cho cho cái vị thế trong ngắn hạn uh, của cổ phiếu này do đó thì uh, cổ phiếu này anh chị cũng nếu có mua thì anh chị cũng phải chờ cổ phiếu điều chỉnh thôi hoặc nó thiết lập một cái vùng vùng vùng giá tích lũy à, còn à, ngắn hạn thì nếu anh chị tham gia quan quan tâm ngành chứng khoán thì anh chị quan tâm những cổ phiếu như là <coughs> VCI những cổ phiếu đã đã vượt đỉnh À, và nó đang khá gần cái vùng vùng vùng vùng vượt ấy. thì anh chị có thể chờ một vài phiên nó nó nó điều chỉnh trở lại để anh chị anh chị có thể mua vào và cổ phiếu này chúng ta thấy rằng cái thanh khoản nó cũng khá là lớn ờ, bình trung bình của trung bình có 20 phiên đến 5 triệu khá là lớn anh chị có thể tham gia thì linh nghĩ rằng là à, chúng ta à, ở thời điểm hiện tại khi mà cái thị trường nó tăng nó cũng khá là mạnh rồi thì chúng ta à, tốt nhất khi mà chúng ta lựa chọn cổ phiếu chúng ta cũng nên quan tâm đến cái những cái cái cái cổ phiếu mà có nền giá tốt khi mà có nền giá tốt thì chúng ta có thể à, nếu mà chúng ta có sai thì chúng ta sẽ à, có cái cơ hội để chúng ta cắt lỗ với những cái mức cái mức mức thua lỗ nó khá là nhỏ Ờ, hơn là việc chúng ta đua những cổ phiếu mà nó đã tăng giá khá mạnh trong thời gian vừa qua thì cái rủi ro trong ngắn hạn nó sẽ khá lớn khi mà thị trường nó điều chỉnh một chút thì, thì chúng ta đã thậm chí chúng ta đã bị thua lỗ rồi sau đó linh nghĩ rằng là nếu anh chị yêu thích nhóm chứng khoán ấy, thì anh chị có thể chờ những cơ hội những cổ phiếu như là VND này VCI này FTS này đó thì những cổ phiếu này nó vừa bắt đầu vượt đỉnh thì chúng ta có thể chờ một vài phiên nó nó nó đi ngang quanh vùng giá này thì chúng ta tìm cái điểm chúng ta mua vào thôi thì nó sẽ sẽ sẽ an toàn hơn cho cái vị thế mua vào ở thời điểm hiện tại bởi vì thị trường à, nó tăng trong nhịp vừa rồi thì à, trong quá trình đi lên của thị trường thì sẽ sẽ có những cái phiên rung lắc của thị trường do đó nếu mà chúng ta lựa chọn à, những cổ phiếu đã tăng giá khá nhiều rồi mà không có một điểm mua tốt thì chúng ta rất dễ bị dính dính gọi là dính um, cắt lỗ ở những cái, cái cổ phiếu đó sau đó linh nghĩ rằng là cái thời điểm hiện tại chúng ta thị trường nó tốt nhưng chúng ta cần ưu tiên lựa chọn những cái nhóm ngành những cổ phiếu mà đang à, đang trong một chiều tăng giá tốt nhóm ngành mà đang có thu hút được dòng tiền à, và đặc biệt là chúng ta nên lựa chọn những cổ phiếu mà nó có một cái vùng giá tích lũy hay một nền giá đủ tốt để chúng ta hay một điểm mua đủ tốt để chúng ta cân nhắc chúng ta mua vào chứ, chứ hạn chúng ta tuyệt đối hạn chế mua đuổi những cái, cái trạng thái những cổ phiếu mà đã tăng à, khá nhiều trong thời gian vừa rồi thì linh chia sẻ một chút về cái quan điểm của mình để anh chị có thể tham khảo Vâng, em uh, xin cảm ơn rất nhiều về phần chia sẻ của anh Linh uh, về uh, triết lý cũng như là phương pháp giao dịch. Uh, với uh, cụ thể ở đây là anh Linh có lấy uh, ví dụ là nhóm chứng khoán và các nhà đầu tư cũng uh, anh Linh cũng có chia sẻ một số ví dụ của nhóm chứng khoán nổi bật như là VND hay là VCI hay là FTS thì các nhà đầu tư có thể tiếp tục theo dõi và cân nhắc ở các cổ phiếu trên. Ở phần trả lời vừa rồi của anh Linh cũng đã khép lại chương trình nhịp đập thị trường ngày hôm nay thì ờ, trước khi được kết thúc uh, chương trình thì uh, mặc dù là chúng ta có rất là nhiều câu hỏi nhưng mà do chương trình có hạn có thời lượng có hạn nên là em xin phép để đường link của chúng ta tư vấn ở đây như các anh chị có thể thấy ở trên phần chat để các nhà đầu tư có thể tiện uh, đi vào đường link và hỏi những cái thắc mắc về cơ hội đầu tư của mình cũng như là những cái xu hướng hay là bất cứ thứ gì với các các chuyên gia của VNdirect và các nhà các, các chuyên gia sẽ giúp các nhà đầu tư có thể trả lời uh, những cái thắc mắc về câu hỏi của mình ạ. Ờ, trước khi ờ, được kết thúc chương trình ngày hôm nay thì em cũng xin phép được chia sẻ về những khóa học hiện tại của VnDirect thì như em cũng có giới thiệu ở đầu chương trình thì hiện tại VnDirect đang có khóa học D-Trade là khóa học sẽ giúp các nhà đầu tư nâng cao cái khả năng giao dịch chứng khoán của mình và các nhà đầu tư có thể nhận được cái chứng chỉ Trader Pro sau khi kết thúc khóa học thì các anh chị có thể tham khảo đường link ở trong phần chat tiếp theo ở đây thì chúng ta sẽ có chúng ta sẽ có các khóa học khác của VnDirect uh, tùy thuộc và định hướng của các nhà đầu tư chúng ta có thể thấy là có khóa đi Life là khóa học giúp các nhà đầu tư có thể hoạch định uh, kế hoạch tài chính cá nhân theo tháp tài sản của VNDirect hay là khóa đi stock giúp các nhà đầu tư có thể tìm hiểu, thấu hiểu được doanh nghiệp như là tự tin đưa ra quyết định đầu tư hay là khóa nền tảng chứng khoán chuyên nghiệp giúp các nhà đầu tư có thể trang bị được những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán và khóa đi go đi wealth là khóa giúp nhà đầu tư có những cái công cụ quản lý tài chính để có thể đầu tư và tư duy một cách hệ thống hợp lý trong thị trường hiện tại